về đi em bao giấc mơ đang chờ như ngày nào em còn trên nôi về đi em nước mắt rơi rồi đó thân gầy gò xin gió nhạt nhòa đôi mi về đi em xây giấc mơ từ đầu mối tình nào một thời yêu thương về đi em quên hết bao lầm lỡ Những tháng ngày bơ vơ Tháng ngày cô đơn Về đi em ôm lấy bao hạnh phúc Như ngày xưa em từng mong mơ Thôi đừng trách chi mình dài khờ Thôi đừng nhớ tháng ngày đau thương Về đi em ngày đó ngôi nhà xưa mong em về từng ngày con đường nắng với thật nhiều kỷ niệm mối tình xưa có bao giờ em quên về đi em ôm lấy bao hạnh phúc như ngày xưa em từng mong mơ thôi đừng trách chỉ mình dài khờ thôi đừng nhớ tháng ngày đạo thiên về đi em cô gái ngon ngày đó ngôi nhà xưa mong em về từng ngày con đường nắng với thật nhiều kỷ niệm mối tình xưa có bao giờ em quên con đường nắng với thật nhiều kỷ niệm mối tình xưa có bao cho đời bình yên